Đây là con motor điều khiển bằng remote Chạy tới, chạy lùi <laughs> Đã không? đâu có trái đâu cái gì bấm cho nó trái mà nó đâu có trái đâu có nhiều kiểu bấm bấm buông ra tắt bấm buông ra tắt còn có kiểu bấm bấm cái chạy chừng nào ngưng bấm nút ngưng bấm cái lùi chừng nào ngưng bấm nút ngưng có nhiều kiểu bấm thì à, nói ý tưởng để à, mới lắp đặt mới à, lắp cho một bộ theo ý tưởng ha bấm là chạy buông là tắt như vậy thì an toàn hơn nếu cảm thấy cái phương án nào mà an toàn thì